Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của mình Mình là Tê Bên Hồng Thì hôm nay chúng ta lại trở lại Minecraft sinh tồn 100 ngày đây Thì hiện tại đây là Minecraft 100 ngày Skyblock Thì Skyblock này thông thường thì chúng ta sẽ có trên một cái đảo hoang đúng không Nhưng mà không đây là chúng ta sinh tồn trên một block nha Thì một block này là một số các bạn thấy Thì các bạn cũng biết rồi Thì đây là on block là một cái block chúng ta đào ra cứ đào hoài đào mãi nó sẽ qua những cái hành trình qua những ngày vào những block á thì chúng ta dựa vào đó chúng ta xây nhà và đồng thời kiếm cơm bằng cái block này luôn nha các bạn nên các bạn nào á đang xem video này nhớ cho mình một like một chia sẻ đừng quên cho mình một đăng ký nha còn bây giờ thì chúng ta vào video nào hết rồi ngày đầu tiên khi mình vào map mình mở cái gương ra thì để cho mình một ít đồ thì những đồ này đa số là một cái đồ vật dụng khi chúng ta chơi sky skyblock nhưng mà đây là on block 5 ga thì mấy cái này nó cũng không cần thiết mấy nhưng mà cần thiết những cái hạt giống thôi đa số mình cảm thấy cũng khá là ok để bắt đầu mình lấy và mình sử dụng cái khoảng thời gian đầu á bắt đầu á thì đa số là mình đa số mình đứng đập block không à để cho chúng ta có một số block để chúng ta mở rộng đảo hơn thì cái hành trình mà mình đào những cái block này nó kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày để mình đào được có những cái block ở ờ, một phần đó, để chúng ta có thể đồ nữa sau cái khoảng thời gian hai ngày đầu tiên của mình đó thì mình để đầu block thì ngày thứ ba bắt đầu mình mở rộng cái khu đất của mình ra tại uh, hiện tại nếu mà muốn có một cái ngôi đảo đẹp thì chúng ta phải mở rộng ra kiểu hình tròn các bạn đó nên làm ra nó mới uh, đúng khuôn nha mình dành thời gian nửa ngày để mình xây được một cái chỗ gọi là đứng trong ờ, cái on block này cái uh, hiện tại thì ờ, đa số mình quay xây á, thì mình sẽ xây hình vuông sẽ nhiều nha các bạn tại do thì không hiểu tại à. sao khi mình xây hình tròn á thì mình lại bị ói lên nói xuống rất là nhiều luôn á rất là mệt và chóng mặt luôn á bạn và đồng thời mình xây dưới thêm một tầng nữa để tránh cái trường hợp khi mà mình đập á ra những con động vật thì nó rớt xuống dưới thì sau này mình cần nuôi mình sẽ sử dụng nuôi còn nếu lỡ ra những con quái vật ác này kia mình còn kịp chạy hay là những con quái vật mạnh này kia mình đâu đánh lại đâu nên đâm ra bắt buồn phải xây đờ mình đẩy nó xuống dưới mình bỏ một ít thời gian ra mình xây khúc dưới xong thì bắt đầu khi mình lên đó thì bắt đầu mình đứng mình đập những cái block này chạy qua khoảng một uh, ngày nữa tại do hiện tại thì uh, cái uh, mấy cái block đầu tiên á lại uh, mấy trăm block đầu tiên á thì đa số là đồ trục của bắp không mà tàn đứt với là gỗ với là một số đồ không mà các bạn nó không có gì là mới mẻ chẳng hạn như khoáng sản này kia cũng chưa có tại do mới có mấy trăm block mà khi nào mình đập càng nhiều nó càng nâng cấp lên thì đồ chúng ta sẽ càng ngày càng biết nha các bạn một ít thời gian ra à, đào cuối cùng cũng được 252 block các bạn và đồ thì uh, khá là nhiều đấy ok đấy ngon đấy và đồng thời mình lấy cọng dây để mình bắt một con bò và bỏ vào chiếc lồng các bạn thì cái lồng này á đợi uh, tí khoảng thời gian kiểu uh, đầy cây nó sẽ tự uh, gơi ra gọi là thịt với lại da bò luôn hơi bị đỉnh luôn á nha và đồng thời mình đứng đập thêm một ít block nữa thì mình có cảm thấy là những con động vật á nó spawn ra bắt đầu nó chen lớn nhau nó rớt xuống ờ, không gian thì nó chết hết luôn thì cũng khá là tiếc nên năm ra thì mình chế một ít cái hàng rào để mình đặt ra để tránh trường hợp những con ờ, động vật mình đó hay uh, sau này uh, nó đỡ phải rớt xuống các bạn đỡ phải chen lớn nhau nữa sau khi mình đặt hàng rào xong thì tiếp tục đó thì mình lại ờ, mở rộng thêm một cái hòn đảo nữa để cho chúng ta có thể ờ, trồng cây để chúng ta có thể lấy một ít gỗ chứ không thể nào mà đứng ờ, đập tới đập lui để lấy từng block gỗ ở trong cái on block này được các bạn phải trồng cây thôi để kiếm gỗ mới được sau khi mình xây thêm cái đảo mở rộng ra một tí nữa thì bắt đầu mình lại mình đập những uh, cái block uh, từ on block các bạn thì mình đập ra khoảng một hồi thì cuối cùng chúng ta đã nâng cấp được cái uh, bậc tiếp theo của on block thì nó cho mình những cái uh, khoáng sản mới hay là những cái khối mới từ uh, cái này luôn kiểu giống như là chúng ta qua một cái màn mới á giống như là cái trình độ khó tăng lên một bậc giống như là những uh, cái block đầu đúng không thì ra những động vật đúng không còn những block sau thì bắt đầu ra những quái vật chẳng hạn như vậy cuối cùng thì mình cũng đã có cây cúp sắt rồi các bạn ơi tại do hiện tại ờ, cái bậc ờ, <clears throat> nâng cấp tiếp theo á thì nó cho chúng ta đào được sắt với lại một ít than các bạn khá là ok luôn á không biết là càng nâng thì không biết càng cho món gì đây và tiếp đó thì mình lại tiếp tục mở rộng đảo khi chúng ta có rổ rồi Thì các bạn biết đấy On block thì đa số là chúng ta mở rộng đảo rồi đập rồi mở rộng đảo rồi xây nhà rồi mở rộng đảo hay là farm quái mở rộng đảo chẳng hạn như vậy chứ không thể nào mà chúng ta ngồi đập hoài đập mãi đập miết vậy đúng không thì nói chung mà tóm gọn thì trăm ngày chúng ta đa số là xây nhà rồi à, farm rồi đánh quái này kia ok lắm á thì như mình đã nói rồi thì ờ, kiểu giống như là 100 ngày thì chúng ta đa số là mở cộng đảo và đập những cái block thôi đúng không chứ không phải nào mà chúng ta đi đánh quái hay đi kiếm đồ món này món kia tại do muốn kiếm đồ thì phải đập những cái block các bạn nên bắt buộc mình phải ngồi mình đập block thôi nên các bạn đừng có hỏi tại sao anh ngồi đập block hoài vậy quay block hoài vậy từ từ các bạn coi tới khúc sau rồi các bạn mới thấy được những cái ờ, mình xây nhà rồi làm này kia đúng không trong lúc mình AFK mình đập những cái ờ, block đó thì vô tình ờ, nhớ lại thì ờ, mấy ngày mấy đêm mà mình chưa ngủ các bạn thì những anh uh, phanh tum lại cho mình bón hành mình sắp mặt luôn chả em kịp luôn hơn là mình đúc xuống dưới kịp á không mình chết ngắt rồi sau khi mình ăn hành ngập mồm rồi thì bắt đầu là <laughs> trời sáng thì mấy con phantom nó đã bị thiêu chết hết rồi thì mình lại lên mà lấy gỗ uh, mở rộng tiếp cái hòn đảo thêm một số cái vòng tròn nữa để chúng ta có thể uh, trồng lúa trồng uh, khoai tây này kia hay là xây mấy farm zombie chẳng hạn như vậy mình đứng đập block thì khá là mất thời gian tại do block đá thì ờ, rất là ít luôn các bạn nên đâm ra là mình xây một cái máy pump đá từ lava với lại nước cho dễ luôn thì mình đập đá thật là nhiều thật là nhiều đến hỏi ba bốn cây cúp hư luôn để mình có thể đủ đá để chúng ta xây một máy farm Jimmy các bạn mình ngồi ờ, mình đập đá thì khoảng thời gian đó thì mình cũng không có xác định được ngày nữa các bạn tại do ờ, hiện tại trời mưa á làm ra là rất là khó xác định ngày hay đêm luôn các bạn ơi làm ra là mình đứng mình afk phong đá gì đó chứ mình không có ngủ tại hiện tại mình cũng làm biến ngủ tại giờ đa số mình xây đảo nhiều mà sau cái khoảng thời gian mình đứng phong đá miệt mài luôn thì hết tạnh mưa này kia thì bắt đầu ờ, đá cúp với lại mình cũng đã hư đầy đủ hết rồi đá thì cũng đã đủ cúp thì ờ, hư nát bát luôn còn cái cúp sắt mình để hơn đó mình để lại cái cúp sắt để nó đào các bạn thì cái khoảng thời gian đó thì bắt đầu mình xây cái máy farm thì cái hành trình mình xây máy farm thì mình sẽ tua nhanh để cho các bạn xem để cho tránh cái trường hợp thứ nhất là các bạn xem kiểu như xây từng lóc và lóc này kia rất là dễ nản mà chán cái video luôn các bạn nên mình sẽ tua nhanh những cái khúc mà mình xây nha các bạn

sau khoảng thời gian mà mình xây mấy farm zombie á thì cuối cùng xây được khoảng một tí tại do mình xây 3 nhân 3 nên đâm ra là các block đá của mình không đủ các bạn bắt buộc thì mình cũng phải xuống xây uh, đập thêm một ít đá nữa chúng ta tế tạo ra ba cái cúp để chúng ta có thể đào thêm được ít đá nữa các bạn không thể nào mà đá như đó đủ được tại do hiện tại thì chúng ta xây 3 diện 3 thì tốn rất là nhiều đá luôn bắt buộc chúng ta phải xuống AFK thêm một tí đá cuội nữa để chúng ta tiếp tục xây cái máy farm AFK của mình sau khi mình xây xong máy farm zombie rồi thì bắt đầu mình farm thêm một ít đá và bắt đầu thì mình đợi tí thì zombie cũng bắt đầu rớt xuống mình farm kiếm một ít kinh nghiệm luôn cái khoảng thời gian còn lại thì bắt đầu mình ca thêm một ít block nữa và đồng thời mình xây một cái chuồng lại để chúng ta có thể nuôi bò những con động vật của chúng ta khi bắt đầu mình xây chuồng thì nếu mà muốn có chuồng rồi và nuôi động vật thì bắt buộc chúng ta phải làm nông mà mình cây cuốc rồi là một cái nguyên một cái khu vườn luôn để uh, hình tròn để chúng ta có thể trồng uh, lúa này kia trồng khoai tây này kia sau này chúng ta có thể sử dụng mình pha một ít quái thì nó có gây ra cho mình một củ khoai tây thì mình lấy củ khoai tây đó bắt đầu mình đứng mà ra ca bằng bột xương để chúng ta có thể thu lợi nhuận về những uh, củ khoai tây này chúng ta sẽ nhiều hơn nhưng mà được cái là cái mod này khi mà mình bón nó lớn maximum á nó tự gọi là gây ra luôn các bạn rất là tuyệt vời luôn á sau khi mình bắt đầu mình trồng trọt thì chúng ta cũng thu hoạch từ ờ, bột xương chúng ta nhân giống lên thì cũng được một ít thì bắt đầu mình lấy một ít đó mình bắt đầu cho những con động vật lên mình xây một cái cầu nho nhỏ bậc thang á để chúng ta bỏ những động vật lên mình dẫn nó lên trên bắt đầu mình đóng lại và mình chia cắt ra ờ, một bên bò heo và bò gà với lại uh, cừu luôn các bạn để cho chúng ta dễ uh, phân biệt và dễ sử dụng và dễ nuôi hơn nữa thì cái khoảng thời gian đó thì sau khi xong mình bắt đầu mình áp cao mình thăm một ít đá nữa là do mình farm đá ờ, với lại ờ, farm một ít đồ để cho nó nâng cấp bậc lên mà farm hoài nó khá là lâu luôn các bạn tại khoảng thời gian nó farm rất là lâu luôn á đó. đó mình farm xong thì bắt đầu mình chế một số ờ, đồ sắt rồi cuối cùng mình cũng đã full được thứ nhất là cúp sắt nè sản sắt và một cái kiếm sắt luôn dễ chúng ta dễ farm quá giật các bạn thì sau đó thì mình xây một cánh cổng uh, qua địa ngục luôn các bạn thì để con mình khám phá từ từ coi địa ngục nó sẽ có gì nha tiếp tục đó thì mình bắt đầu mình farm một ít kinh nghiệm để sau này chúng ta chế tạo một cái bàn hình chan các bạn để chúng ta có ờ, kinh nghiệm để ép hình chan thì trong cái thời gian đó thì khi mình ép mình farm kinh nghiệm á thì chúng ta có thấy được con zombie dân làng và mình bắt đầu mình cách biệt nó ra để sau này chúng ta có thể cứu nó thành uh, zombie dân làng cho chúng ta có thể đổi đồ nha các bạn đồng thời đó mình lấy một số vành lốc và bắt đầu mình qua cổng địa ngục để cho khi mình qua cổng địa ngục nó sẽ có những hòn đảo bay thì vì mình qua tới thì mình thấy được hai hòn đảo một bên thì mình thấy toàn là ba, còn một bên thì mình thấy có những con quái vật nó đứng ở trên các bạn sau khi mình đặt bờ lóc lên được cái hòn đảo toàn là quái vật các bạn thì mình thấy được một cái gương mình lấy cái gương đó ở trong nó có ba viên kim cương và bốn cục sắt và một ít ờ, đồ khác nữa thì mình lấy cái gương nó xong thì bắt đầu mình đứng mình pha một ít quả để chúng ta kiếm vèo quỷ lửa về chế thuốc các bạn Mình qua địa ngục mình hứng một ít xô lava về mình làm hắc nhiệm thạch Thì lấy hắc nhiệm thạch mình đào ra và đồng thời mình chế tạo bàn enchant Và chúng ta làm thêm một cái đồ bàn chế thuốc Chúng ta chế thuốc cứu dân làng luôn nha Tiếp đó thì mình xây cái hòn đảo rộng ra để chúng ta có thể Nếu chúng ta đã có bàn enchant rồi bắt buộc chúng ta phải uh, có thêm tiếp tục là một cái uh, chỗ để chúng ta phâm mía các bạn thì mình đặt cái hòn gạo rộng ra và nguyên cái đường dài luôn để chúng ta có thể trồng được mía để sau này chúng ta có mía đổi ra được uh, những cái uh, cuốn sách của dân làng thứ nhất là như vậy thứ hai chúng ta kiếm được uh, những cái cuốn giấy á để chúng ta có được uh, những cái ngọc lục bảo để đổi uh, đồ với dân làng nhé ngủ một giấc xong mình dậy mình bắt đầu chế tuốt để mình có thể cứu dân làng mình cho ông dân làng uống thuốc cây yếu và đồng thời cho ăn một chải quá tối vàng luôn Trong cái khoảng thời gian đó thì mình đợi dân làng thì chúng ta có thể đập một ít block nữa Thì chúng ta đã đào được 1082 block rồi Thì bắt đầu mình đào thêm một ít block nữa trong khoảng thời gian mình đào uh, những block xong thì bắt đầu mía nó cũng lên được hai tầng rồi 2 đến 3 tầng thì bắt đầu mình lấy một số mía đó để mình thu hoạch luôn thì chúng ta có thể trồng ra thêm để sau này chúng ta nhân giống mía nó nhiều hơn nữa đây rồi các bạn ơi hai ngày của mình gọi là bỏ ra không uổng phí thì hai ngày đó mình đào block và đồng thời phăm mía luôn để chúng ta làm có được cái kệ sách nha thì mình bỏ ra một đến hai ngày để chúng ta có thể mở rộng cái hòn đảo chúng ta ra để tiếp tục xây cái bàn enchant lên thì cái này mình xây đường thẳng ra vào đồng thời cắt ờ, bốn góc để cho nó kiểu như hình tròn thôi chứ không phải là hình tròn nha tại do ờ, một ờ, lúc đầu mình có nói các bạn mình xây hình tròn không hiểu tại sao mình xây mới có bốn hình thôi mà mình ngồi mình ói lì lịa luôn <laughs> thì cũng rất là may luôn cây cúp đầu tiên chúng ta đã có cái gia tài ba rồi thì thấy là rất là may mắn luôn á và tiếp đó thì cuối cùng nhưng là chúng ta cũng đã sống lại các bạn nó cho mình cho nó học nghề sách liền luôn và chúng ta đem những cái uh, miếng giấy á, chúng ta đổi ra được 16 ngọc lục bảo các bạn và tiếp tục chúng ta lại mở rộng hòn đảo của chúng ta để làm gì thì nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn hãy xem những cái khúc mình mở rộng đảo mình đều xây một cái gì đó để cho các bạn biết được nhé nói đuổi các bạn vậy thôi chứ mình xây một máy farm sắt các bạn thì máy farm sắt này thì mình sẽ xây một cái kiểu mà con người đang vác một cái ngôi nhà máy farm sắt gì đó kiểu như vậy để do chúng ta đập uh, những cái block kia thì nó ra cái ờ, block sắt rất là ít luôn á nên làm ra bắt buộc phải xây một máy farm sắt thôi sau khi xong thì bắt đầu mình dẫn ông dân làng đầu tiên lên gọi là ở trên đó coi sao thì mình bỏ ra cái phát ông chạy thẳng lên trển luôn các bạn thì cái ông thứ hai cũng vậy thì mình pha một ít quái này kia bắt đầu mình cho uống thuốc luôn và cho ăn táo luôn thì chúng ta cũng có ông nhân làng thứ hai chúng ta bỏ lên trển luôn thì tiếp tục đó thì hiện tại trong buổi sáng á thì mình không thể nào dẫn con zombie lên được các bạn nên bắt buộc mình cũng mời farm mời quái tí kiếm cái tí kinh nghiệm để chúng ta để vào buổi tối á rồi bắt đầu dẫn zombie lên luôn và dẫn zombie xong rồi mình cũng đập cái đường bắt đầu uh, chúng ta nhầm ngó rồi cái máy farm của chúng ta nhá sau khi mình bỏ viên làng lên trên cái máy farm rồi thì bắt đầu mình quay xuống thì mình đứng mình đập những cái block để chúng ta bắt đầu để uh, nâng cấp uh, cái block của chúng ta lên là block uh, những cái miếng mút các mày khá là ok luôn á những block này là toàn dưới biển không à sau khi mình bỏ khoảng uh, 2 ngày ra để chúng ta có thể nâng cấp cái cái bậc block của chúng ta lên thì chúng ta đã nhận được một cái chảo các bạn chảo này chảo siêu chống dính nha à, mình bắt đầu in chán lên luôn sắp bán 4 các bạn rồi mình mở rộng đảo ra để tiếp tục chúng ta chứa gương chứ như giờ hiện tại gương nhiều quá đồ cũng quá trời luôn không thể chỗ nào chứa được các bạn sau khi mình lắp lại ờ, được một cái chỗ khoảng trống để chúng ta có thể để gương thì bắt đầu mình chế tạo gần khoảng 30 cái gương các bạn thì chúng ta đặt ra những cái gương ra và đồng thời thì mình có sửa lại cái ngôi nhà gọi là chúng ta enchant rửa lại để có cái máy che chứ enchant mà chúng ta đứng ngoài mưa ngoài nắng hoài có ngày à, té xuống không chết nữa nó nằm ra thì mình xây một cái à, chồi luôn các bạn thì rồi thì hiện tại chúng ta đặt những cái à, gương ra để chúng ta có thể chứa đồ được nữa thì mình ngủ một giấc luôn rồi có gì mình bắt đầu mình áp ca kiếm một ít gỗ tại do gỗ chúng ta hiện tại cũng đã hết rồi mình kiếm một ít gỗ để chúng ta chế tạo một số cái gương và đồng thời mình xây lại cái ờ, chỗ ờ, để chứa đồ luôn xây một cái túp liều để chúng ta có thể dễ ờ, chứa đồ nhé mình xây được ngôi nhà để chúng ta chế những cái gương rồi thì hiện tại mình bắt đầu mình đặt những cái gương ra và đồng thời mình đấm thêm một cái ít đuốc chúng ta trang trí lại cái nhà của chúng ta và đồng thời đó mình sắp xếp lại gương lại hết luôn và mình cũng ép cây cúp của mình á in chan lên là hiệu suất 5 chậm hỏng 3 và gia tài 4 các bạn hồi trước giờ các bạn chỉ thấy gia tài 3 đúng không đây là gia tài 4 nha tại do ở đây nó cho cuốn sách á ép được uh, gia tài mát là 4 các bạn và đồng thời đó mình lấy dân làng lúc đầu chúng ta có cú á, mình cho ổng học cái nghề sách để chúng ta có thể, thể kiếm sách sửa chữa thì 1.15 trở lên đó thì chúng ta có thể cốc lắc để uh, kiểu chống học xong mà đập rồi học rồi đập rồi học chừng nào ra sửa chữa thôi Đồng thời khi ổng đã có sách sửa chữa rồi nhưng mà ổng bán cực kỳ mắc luôn các bạn năm đâm ra mình phải cho ổng bị con zombie cắn để ổng bán đồ rẻ lại cho mình các bạn ơi <laughs> Nên các bạn không cảm nha, mình vẫn phải cứu ổng thôi và tiếp tục đó mình lấy những miếng giấy để mình đổi ổng lấy ngọc lục bảo và mình lấy thêm hai cuốn sách ép lên để chúng ta có thể đổi được hai cuốn sách sửa chữa các bạn mình lấy hai cuốn sách sửa chữa đó thứ nhất là mình ép vô cây cúp để chúng ta đào ra để cho nó hút kinh nghiệm vào á nó sẽ sửa chữa cho cây cúp của mình thứ hai là mình lấy cái à, ép vô cây chảo chống dính thần thánh của mình luôn các bạn ơi <laughs> cái chảo này đánh được một lần duy nhất rồi nhưng mà nó đánh cực kỳ đã luôn các bạn nó không có đánh lan nó đánh uh, siêu gần luôn và mình bỏ ra một đến 2 ngày nữa bắt đầu mình đào những cái block để chúng ta nâng những cái block lên qua những cái màn mới các bạn nâng cấp một bậc mới nhưng mà đào lâu quá nên đâm ra thì mình cũng chuyển qua mình xây cái máy farm mía luôn các bạn ơi Mình xây máy pha mía xong thì bắt đầu mình ép cây cúp mình lên hiệu suất 5 luôn các bạn Tại do hiện tại nếu mà ép hai cái ờ, cây cúp hiệu suất 4 với 4 lại với nhau thì lên hiệu suất 5 rất là lâu luôn Và kinh nghiệm nó sẽ nhiều và tốn tài nguyên kim cương của mình lắm Nên ra là mình ép có hai cuốn sách hiệu suất đó mình ép lên hiệu suất luôn và đồng thời sau khi mình pha một ít thêm một block nữa thì mình lại mình đánh thêm một ít quái để chúng ta lên cấp 30 mình lại mình ép nốt gọi là cây cúp hiệu suất 6 các bạn thì hiệu suất 6 là hiệu suất đã mát rồi nha cái khoảng thời gian sau á, thì đa số là mình chủ yếu là mình đập những cái block á, để chúng ta nâng cấp lên những cái bậc uh, cao hơn nhưng mà hiện tại mình bỏ ra tới ngày khoảng 90 90 mấy và 95 96 97 98 99 100 đến nỗi 100 ngày luôn mà không đào được mình đào được mới 4.000 mấy block thôi tại do bạn kiểu như mình xây á nên nó ra mất khá là nhiều thời gian nên các bạn thông cảm giúp mình nhưng nếu mà các bạn video này đạt 10.000 người xem thì nhớ các bạn luôn sẽ làm thêm một cái video tiếp tục 200 ngày nha cuối cùng thì anh em mình sau khoảng thời gian đào á thì mình cũng đã đầy đủ đào lên cái bậc gọi là <laughs> địa ngục rồi là mình đào full luôn tất cả thì mới được có 4.567 block là mình đếm luôn á là 4567 cho nó dễ hiểu không rồi bắt đầu mình chế tạo bộ giáp kim cương à, mình cũng kết thúc series tại đây 100 ngày nếu các bạn nào cảm thấy hay đừng quên cho mình một like một chia sẻ và mình nói là 10.000 người xem mình hứa sẽ làm một video 200 ngày cho các bạn xem nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở những video sau nha bye bye đi ngủ đây